Vào một ngày nắng, bạn có thể giúp trẻ tìm hiểu về vị trí của mặt trời trên bầu trời. Khi làm điều này, đừng quên nhắc trẻ đừng bao giờ nhìn thẳng vào mặt trời, vì điều đó có thể làm tổn thương mắt của chúng. Nhiều lần trong ngày, bạn có thể hỏi trẻ mặt trời ở đâu và trẻ có thể tìm nó. Ví dụ, bạn có thể hỏi trẻ vào lúc sáng sớm, khoảng giữa trưa và trước khi mặt trời lặn. Sau đó, bạn có thể nói rằng mỗi ngày chúng ta thấy mặt trời mọc vào buổi sáng, di chuyển trên bầu trời vào ban ngày và lặn vào buổi chiều tối. Điều này giúp trẻ bắt đầu hiểu được sự chuyển động của mặt trời và trái đất